Xin chào tất cả các chị, hôm nay em sẽ xin giới thiệu cho các chị là dòng sản phẩm trị nám tàn nhang của Thái Lan lại cao cấp thì cái loại hàng trị nám tàn nhang loại túi này thì bên em cũng bán đây là loại này đã có từ lâu đời rồi. Thì loại này đã có từ lâu đời rồi với một bánh xà phòng màu cam. Màu cam có tem một cái tuyếp dài của lớp betamin G và một hũ tròn trắng cùng với hai cái tuyếp chống nắng này thì loại này bên em cũng bán rất là lâu rồi nhưng hôm nay em sẽ xin giới thiệu đến các à, chị một loại dòng sản phẩm chị nám tàn nhang mới loại cao cấp đây, các anh chị yên tâm hoàn toàn yên tâm với cái dòng sản phẩm của bên em có mã vạch đầy đủ có trách mã vạch mã QR có tem đóng rất là chắc chắn Em sẽ bóc cho các anh chị xem sản phẩm ở bên trong Sản phẩm này đóng được đóng rất là chắc chắn Em sẽ bóc bên này cho các anh chị coi Đây Cái bộ sản phẩm này thì gồm có 4 sản phẩm Thứ nhất đó là bánh xà phòng màu cam có tem Thứ hai nữa là tuyếp dài clopetamin G Tuyếp dài clopetamin G hạn sử dụng tới năm 2022 ạ nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm và đây là hai hũ hũ ngày chống nắng ngày và hũ đêm bên em các các chị chú ý hàng bên em cam kết là hàng chính hãng hàng chính hãng nên là hàng thái và tem là tem Thái nên là một số anh chị mua hàng trên mạng một số chị mua hàng trên mạng là so sánh giá cả nhưng mà khi gửi bộ sản phẩm sang bên em xem thì hàng Thái nhưng mà lại tem Việt Nam bên em cam kết hàng chính hãng bên em cam kết hàng chính hãng sau đây em sẽ check mã vạch cho các anh chị quan sát ạ check mã vạch cho các anh chị cùng quan sát đây lên hàng chính hãng và hiện nay bên shop em đang bán với giá 200.000 miễn phí ship đang là giá khuyến mại các chị yên tâm các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền và các chị cũng có thể là check mã vạch bên này là quét mã vạch và đây là check mã QR em sẽ check mã QR cho các anh chị coi ạ để check mã QR thì các anh chị có thể sử dụng bằng phần mềm Zalo trong Zalo đây ạ đây em sẽ đây em sẽ check mã QR cho các anh chị cho các chị xem ạ anh chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền lên kem trị nám tàn nhang Clobetamin G xuất xứ của Thái Lan. Đây, thông báo chống hàng giả được xác thực uh, ờ, xác thực nhiều lần nên các chị hoàn toàn yên tâm cái bộ kem trị nám tàn nhang này sử dụng như thế nào cho hiệu quả thứ nhất là cái bánh xà phòng này các chị rửa mặt sáng tối cho em ạ sáng ban sáng thì các chị rửa mặt bằng bánh xà phòng màu cam sau đó các chị sẽ nếu mà chị nào bị nhiều thì các chị sẽ dùng cái tuyết vitamin G này các chị nhiều nơi là hướng dẫn các chị sai đấy bởi vì là cái nhiều nơi người ta hướng dẫn các chị là bôi cái cái tuyết clovetamin G này lên toàn bộ khuôn mặt nhưng bên em khuyến cáo với các chị chỉ lên bôi ở lên những cái vị trí nám tàn nhang thôi ạ sau đó khi bôi này lên ờ, vị trí nám tàn nhang các anh chị bôi một lớp thật mỏng cho em sau đó các chị bôi cái hũ clobetamin g này cái hũ clobetamin g ngày này có độ chống nắng lên tới 50 và buổi tối sau khi các chị làm rửa mặt bằng cái bánh xà phòng màu cam thì các chị lại bôi cái tuyếp này lên toàn bộ khuôn à, lên ờ, vị trí nám tàn nhang thôi bôi một lớp mỏng để độ khoảng 5 phút thì các chị bôi cái hũ đêm này lên cho em và sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả và như thế nào cho không bị tái lại thì chị nào đặt hàng nhận hàng thì bên em mới tư vấn kỹ bởi vì có rất là nhiều chị mua hàng ở đâu á nhưng do người ta còn không hiểu biết về sản phẩm thì lại yêu cầu bên em tư vấn nên là bên em sẽ tư vấn khi các chị nhận được hàng tư vấn để các chị sử dụng không bị tái lại nữa và bên em sẽ cam kết cho các chị kiểm tra nếu chị nào nhẹ thì dùng hai bộ còn nặng thì dùng 3 bộ các chị nhé bên em cho kiểm tra nếu mà không đúng hàng thì chúng em sẽ hoàn tiền lại cho anh chị và đền gấp 100 lần cho các anh chị nên các anh chị hoàn toàn yên tâm với sản phẩm của bên em ạ xin chào các anh chị.